Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam mê cá vàng. Dạo này đang mùa dịch bệnh, các bạn nhớ là hãy giữ sức khỏe thật tốt, hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn nha. Thời gian này hạn chế đi lại, hy vọng rằng các bé cá vàng sẽ mang lại niềm vui cho các bạn và video của Đam mê cá vàng sẽ giúp cho các bạn chăm cá thật tốt nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng vào chủ đề chính nha. Bạn có bao giờ hoảng hốt khi mà bất ngờ nhận ra rằng chú cá của mình đã ra đi đột ngột mà không biết lý do vì sao không? Chủ đề hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các nguyên nhân vì sao mà cá chết đột ngột nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân vì sao cá chết đột ngột nhé. Mình sẽ có nhiều giai đoạn tìm như sau. Ba giai đoạn mình sẽ tìm giai đoạn đầu tiên đó là dành cho các bạn mới nuôi cá. Giai đoạn thứ hai đó là các bạn nuôi cá được một thời gian rồi và giai đoạn thứ ba đó là bạn đã nuôi cá được một thời gian rất lâu rồi. Đầu tiên, nếu mà cá chết đột ngột ở giai đoạn đầu nuôi cá thì có những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất đó là do thiếu oxy, cá vàng rất là cần oxy và còn rất là nhiều oxy có nhiều bạn mới nuôi hỏi là cá vàng có cần oxy hay không mình xin trả lời trên đây luôn là có nha các bạn cá vàng luôn rất cần oxy khi do đó khi mà không có dòng nước không có sủi thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu oxy lúc mà bạn thấy là cá nó cứ kiểu mà táp táp trên mặt nước đó là lúc mà hô hấp của cá không được tốt đó là một dấu hiệu của một tình trạng thiếu oxy sau khi thay nước á, thì uh, có thể là không sao không có vấn đề gì tuy nhiên sau một thời gian trải qua thì oxy trong nước sẽ dần dần giảm xuống do đó chúng ta cần phải cung cấp được oxy cho cá nếu bạn nghĩ rằng khi mà có lọc thì không cần sủi thì thật sự không phải là vậy đặc biệt là cái bộ lọc ngoài nó có một khuyết điểm gọi là dễ thiếu oxy do đó cũng cần tăng tăng lượng cung cấp oxy bằng cách tạo vòi cấp nước tạ, à, trong hồ ha hơn nữa, nếu mà tạo dòng nước thì có thể tăng lượng oxy trong nước. Tuy nhiên, khi mà dòng nước quá mạnh á, thì cá vàng có thể bị kiệt sức. Mà cá vàng nó thích dòng nước nhưng mà không thích dòng nước quá mạnh bởi vì dòng nước quá mạnh thì sẽ đẩy cá đi dẫn đến cá dễ bị stress nên là bạn hãy chú ý tới dòng nước của cá nha. Nguyên nhân thứ hai của việc mà nuôi cá cá chết đột ngột ở giai đoạn đầu đó là do cá vàng bị ngộ độc ammoniac và nitrit. Ammoniac và nitrit thì thường không gây ảnh hưởng đáng kể cho cá vàng bởi vì chúng được phân hủy thành nitrat có tính ít độc hơn nhờ những vi sinh có lợi trong bể cá vàng. Tuy nhiên trong các bể cá mà mới à, mới tạo thì sẽ có rất ít vi sinh thậm chí là chưa có nên là ammoniac hay nitrit sẽ không được phân hủy và tích tụ dần nhiều thì sẽ thành chất độc khi mà nhiễm độc rồi á, thì cá nó sẽ ngã ngang dây thần kinh bị tổn thương dẫn đến cá chết đột ngột bởi vì cá bị ngộ độc nên là khoảng 3 tuần sau khi khởi tạo nước trong hồ thì bạn cần khoảng một tháng để mà à, lọc nó sẽ tạo nên vi sinh ở trại của đam mê cá vàng á, do cái số lượng hồ và cá rất là nhiều mỗi lần mà à, chăm á, à, thì khi mà khi mà chăm á, thì mình phải thay nước thay nước này và vệ sinh lọc rất là nhiều bởi vì cái lượng cá à, nhiều khiến cho cái cái hệ thống lọc luôn trong trạng thái bị ứ động vì vậy á, mình không thể chờ cái việc mà ừ, vi sinh được tạo ra lọc tạo ra vi sinh một cách tự nhiên được do đó mỗi lần mà thay nước á, thì bọn mình sẽ chăm vi sinh có tên là veo silver vào trong cái hệ thống lọc nhờ đó mà mình có thể cải tạo được vi sinh nhanh chóng mà không có tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi thông tin của vi sinh veo thì mình có để uh, ở cái link ở bên phía bên phải các bạn có thể click vào link phía bên phải để xem nha hoặc là các bạn có thể xem trong phần description mình cũng có để trong đó các bạn có thể sau khi view clip này các bạn xem đến phần đó để tham khảo nhé had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Ooh. thông thường á, thì sẽ mất khoảng một tháng để các vi sinh được tạo ra và chúng sẽ lắng xuống bể cá trong khoảng thời gian đó thì sinh mệnh của những chú cá vàng có giữ được hay không là do cách bạn quản lý chất lượng nước nuôi cá và chất lượng nước nuôi cá của bạn có tốt hay không để quản lý được nước nuôi cá có luôn trong tình trạng sạch và trong suốt thì rất là khó nhưng mà trên thị trường cũng có bán các loại thuốc thử và giấy thử có thể đo được nồng độ ammoniac và nitrit trong nước các bạn cũng có thể ra tiệm cá mua để sử dụng và để kiểm tra tình trạng nước trong bể cá của mình nha trong cái bộ thử ammoniac và nitrit đó, thì người ta cũng có hướng dẫn thử rất là chi tiết các bạn có thể mua và sau đó đọc hướng dẫn sử dụng ở trong đó nha Tiếp theo đó là cá chết đột ngột trong giai đoạn bạn nuôi cá được một thời gian rồi, trong giai đoạn bạn đang nuôi cá. Có nghĩa là ở thời kỳ này bạn đã quen với việc nuôi cá vàng rồi và đã nuôi được một thời gian. Thì các và vi sinh có lợi đã được tạo ra đầy đủ và cá vàng cũng đã quen với môi trường sống rồi thì nguyên nhân phổ biến khiến cho cá vàng chết đột ngột đó là do những cái bệnh ví dụ như là khó tiêu nè bệnh mang hoặc là lở loét và hầu hết những nguyên nhân khiến cho cá bị bệnh là thường là à, cá vàng được cho ăn quá nhiều hoặc là chất lượng nước nuôi cá bị suy giảm Ngoài ra thì cá vàng rất là dễ làm cho nước dơ, làm cho nước bẩn do phân của chúng rất là nhiều nên là các bạn hãy vệ sinh bể cá mỗi tuần một lần và thường xuyên kiểm tra để thay nước cho bể cá. Mỗi lần thay nước á, thì bạn sẽ thay khoảng 1 phần 3 đến là đến 1 phần 2 lượng nước có trong bể cá. Khi vệ sinh không khi vệ sinh á, thì bạn không chỉ vệ sinh bể kính hay là vật liệu mà còn phải vệ sinh phần đáy nữa để những cái thức ăn hoặc là cặn bẩn nó sẽ không có tồn đọng ở dưới đáy hơn nữa khi mà cho cá ăn quá nhiều á, thì cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến cho cá chết đột ngột dù là vệ sinh hồ sạch bao nhiêu mà thức ăn còn lại quá nhiều thì cũng sẽ dễ gây bẩn nước hơn nữa cá cũng bị khó tiêu nữa bạn nên cho ăn rồi quan sát thời gian cá ăn cho ăn với lượng thức ăn khoảng 5 phút thì cá có thể ăn hết sạch nếu mà còn lại thì bạn hãy vớt ra và lần sau bạn lưu ý thì sẽ cho ăn ít lại. Một nguyên nhân nữa rất là phổ biến trong quá trình các bạn nuôi cá, trong giai đoạn các bạn nuôi cá và bỗng dưng là thấy cá chết đột ngột đó là do cá bị stress. Thì À, cá bị stress là do có sự biến đổi khí hậu, biến đổi nhiệt độ nước hay môi trường sống cũng là nguyên nhân gây hại đến sức khỏe của cá vàng. Vì vậy, bạn không nuôi cá vàng ở những nơi có quá nhiều người qua lại hay là những nơi có sự biến đổi mạnh của nhiệt độ nước giữa sáng và tối. Một điều quan trọng nữa là các bạn nên để ý đến nhiệt độ nước vào những ngày nắng nóng. Nhiệt độ nước thích hợp để nuôi cá vàng là khoảng 25 độ. Cá vàng có thể chịu được nhiệt độ nước cao hơn so với cá nhiệt đới, nhưng mà khi nhiệt độ lên đến 33 34 độ thì cho dù cá vàng vẫn có thể sống sót được, nhưng mà cũng có những chú cá vàng không chịu được mà ra đi. Khi cơ thể cá vàng không khỏe thì chỉ cần nhiệt độ lên đến 31 độ thì cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cá vàng rồi vậy nên à, để nhiệt độ nước không tăng quá cao vào những ngày nắng nóng thì các bạn có thể trang bị thêm một chiếc quạt để làm mát cho bể cá điểm thứ ba đó là cá chết đột ngột khi mà bạn đã nuôi cá vàng trong một thời gian ờ, khá lâu rồi thì cho dù là nhiều năm trôi qua cá vàng của bạn vẫn đang rất là khỏe mạnh nhưng đến một ngày nào đó thì cá đột nhiên chết đi thì có lẽ là do tuổi thọ của chúng tuổi thọ của một chú cá vàng là khoảng 10 năm nhưng mà tùy vào từng cá thể mà tuổi thọ của chúng sẽ khác nhau. Cũng có một số chú cá vàng chỉ có tuổi thọ là 4 năm thôi. Trong trường hợp đó thì chính mình cũng cảm thấy buồn nhưng mà mình không có lựa, sự lựa chọn nào khác bằng à, ngoài cái chuyện là phải chấp nhận chuyện đó đúng không? Sau khi mà đã tìm ra nguyên nhân vì sao mà chú cá vàng đã bị chết đột ngột thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều trị những chú cá yếu ớt trước khi chết Nghĩa là bạn khi mà bạn phát hiện ra nó thì bạn đã thấy là nó khá là yếu rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể có những cách để mà cứu vãn được. Đầu tiên đó là chị chú cá bị nhiễm độc. Với bệnh nhiễm độc ammoniac hay nitrit á, thì có rất là nhiều chú cá đột nhiên sẽ lật ngang mà chết nhưng mà cũng có bạn sẽ thấy là cá kiểu lật trôi trôi nhưng đang kiểu đang còn cố gắng vẫn đang còn thở thì mình nghĩ rằng nếu mà bạn bắt đầu chữa thì có thể xác suất cứu vẫn được cao Cách tốt nhất để những để trị những cái chú cá bị nhiễm độc đó là để cá trong nước mới và được khử clo. Bạn thắc mắc là làm sao có thể khử clo được nhanh chóng thì đây là cách cho bạn đó là bạn hãy dùng vitamin C thủy sản để khử clo chi tiết vì sao vitamin C thủy sản có thể khử clo được thì bạn có thể xem ở video mình để phần miêu tả hoặc là ở bên bên phía tay phải các bạn có thể click vào link để xem nha và bạn có thể đặt mua vitamin C thủy sản tại kênh của Đam mê cá vàng hoặc là liên hệ mua hàng trực tiếp tại shop Đam mê cá vàng. Bạn sẽ nhanh chóng mang cá đang bị lật ngửa sang một cái hồ nước mới để yên tĩnh thôi à, và nếu mà nhẹ ấy thì cái chú cá đó sẽ mau chóng trở lại trạng thái ban đầu. Khi mà bạn thấy cá ổn rồi thì bạn nhớ để sủi vào cho cá nha. Lúc đầu thì bạn để cá vào bể nước đừng có để sủi để mà tránh tạo cái sức ép cho cá, cứ để cái môi trường yên ổn cho cá nghỉ ngơi. Khi mà bạn thấy cá đã tiến triển đã ổn lên rồi thì hãy để sủi cho cá nha. Tiếp theo nữa đó là ngâm muối và ngâm thuốc. Các bạn bị bệnh, cách đầu tiên nên làm đó là ngâm muối hoặc là cho tắm muối nhưng mà bạn cũng cần ngâm cho ngâm với một lượng muối thích hợp thôi hơn nữa lúc mà ngâm muối thì vi sinh không thể nào tái tạo được không thể phân giải ammoniac do đó dựa vào nhiệt độ nước mà vi khuẩn sẽ dễ phát triển hơn vì vậy trong quá trình ngâm muối thì bạn cần phải thay nước thường xuyên. Nhưng mà đối với các cái chú cá yếu ớt thì không thể nào chịu được cái việc mà thay nước mỗi ngày. Vì vậy thì bạn hãy quan sát cá và gắn một cái lọc vi sinh cho cá và sau một ngày thay nước thì bạn nên gắn cái tạm tạm cái lọc vi sinh đó và điều chỉnh thích hợp cái việc thay nước cho cá. và cuối cùng đó là cách phòng chống cá chết đột ngột đó là các bạn đừng bỏ qua cái việc quan sát cá mỗi ngày mọi người nói rằng cá vàng tương đối là dễ nuôi chỉ cần nuôi cho một cái lọc đơn giản và đừng cho ăn quá nhiều giữ nước sạch là có thể kéo dài tuổi thọ của cá nhưng bởi vì chắc chắn có trường hợp cá chết đột ngột nên là bạn hãy nhớ kỹ trong đầu là một cái chi tiết nhỏ của cá bạn cũng không được bỏ qua nhé mỗi ngày bạn hãy xem tình trạng của chú cá nếu có thay đổi gì thì bạn hãy tiến hành cách ly tiến hành ngâm muối ngay và chữa trị ngay mình có để link khi mà cá vàng bị bệnh cần làm gì để các bạn tham khảo ở cái phần description phía dưới các bạn nhớ xem nha cá vàng rất là thân thiện và gần gũi với con người nên là các bạn hãy gửi gắm tình yêu thương vào tụi nó là điều quan trọng nhất nhé Video của mình xin được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và giữ an toàn trong mùa dịch nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.